Nhi Chấm xong rồi nè Đây phải thiết kế nè Mình có thể à, vô ừ, coi ké ừ. Chấm xong rồi mà à, Mọi người nhớ à, cẩn thận ở chừng đạp vô bài của mấy bạn nha à. Hôm nay à, mình đang đi theo dõi cái buổi chấm bài thực tế của Quỳnh Khoa Thiết kế Đồ Họa trường Đại Mỹ Thuật năm nhất đó, năm nhất đi đâu cô nhỉ Đà Lạt đúng không à, Đà Lạt một tháng mấy bạn lên đó bạn ký họa chân dung ông cảnh dáng người có chủ đề đó. con người Đà Lạt đây, là những cái bài à, ký họa của các bạn có chì bút sắt màu nước ôi bài bên này ờ, hoành tráng quá ta đâu đâu đâu à, ờ, đâu để thầy lia cho mọi người coi coi cái ờ, bài chất lượng như thế nào quá trời bài luôn á không để sơ sơ thử là trung bình là một một bài một một một, một bạn là vẽ bao nhiêu bài 25 à trung bình là 25 đúng không à. khá nhiều quá do nam bên thiết kế người ta chỉ ờ, dùng ít chất liệu thôi đa số là màu nước hoặc là bút sắt hoặc là chì chứ không có thấy được cái chất liệu khác giống như là sơn dầu hay là màu bột hoặc là chì màu hay là phấn thì cũng có những bạn mấy bạn thử nghiệm cái chất liệu mới nhưng mà ít lắm đa số vẫn là màu nước bút sắt Ừ, bạn này vẽ kỹ á nhiều lắm trung bình ờ, một cái bài một kỳ thực tế là phải vẽ tầm 25 bài nó học trò mình nó đếm á nè chân dung là chiếm 30 phần trăm thôi còn lại là phong cảnh coi mấy bài khác cho thử mở mang tầm mắt ha đấy bài bên này bị che mất tiêu rồi nhiều quá cho các bạn coi toàn cảnh của cái lớp luôn nè à bây giờ đó quá trời kia bị à, ánh nắng chiếu vô nên nó hơi à, hơi, hơi tối ra coi, coi góc kia coi thử coi Đấy, bước thông thường trong một cái bài trong một cái kỳ thực tế nếu mà ai ờ, vẽ nhiều bức có màu hơn thì nó sẽ điểm sẽ cao hơn là một cái bài chỉ có toàn là vẽ chì khuyến khích các bạn là khi mà đi thi à, nhầm nhầm khi khi mà đi uh, thực tế á, nên thử nghiệm nhiều cái loại chất liệu màu vô không toàn màu nước không là đúng không ừ. bằng nước đây dạ. dạ. <laughs> mình mình qua lớp khác cũng coi thử đi ha à, nãy là thầy Phan An à, các bạn ha thầy Phan An à, đang dạy khoa thiết kế đồ họa năm nhất đi ừ. à, vẽ kỹ á thôi bây giờ mình qua thử lớp khác mình coi thử à. em mà khoan khoan em coi đây là lớp a mấy đây lớp 1A lớp này đây à, để ờ, mình sẽ qua các lớp B, C, D coi thử vô đi vô đi chứ có bình thường mà đó bạn thấy không lúc nào lúc nấy vẽ hoành tráng Ồ, màu đẹp á đâu đâu đâu có hai cây chính Ồ, đẹp quá màu được. được chụp bình thường mà cái đứa chụp lại đi để ờ, được chụp bình thường nha bút sắt sẵn tìm kiếm tư liệu luôn màu nước à, cái nhà thờ này quen lắm nhà thờ này nè nhà thờ đó à nhà thờ con gà đâu gà đâu không con gà đâu con gà đâu nhà thờ đó này nè màu hồng thôi con gà đó ba con gà cao lắm bữa này đẹp nè bữa này nhìn nhìn màu khá trong á bạn này vẽ tốt ghê bạn này vẽ cảm thấy cái chất nó phiêu hơn là cái bức uh, bên kia mặc dù là cùng điểm với nhau những mấy bài để ngay cửa nhưng mà điểm cao hay sao <laughs> lời nguyền hả à? lời nguyền không thực ra biết sao không ngay cái vị trí cửa là cái vị trí mà đẹp nhất ánh sáng nó không có chiếu vô nó khiến cho chăn nó bị lóa bốc thăm may mắn lắm mới là được đứng gần cửa đó mà đùa đâu chào bạn cũng bốc thăm đó hả? Bốc thăm chứ, lớp có rất là đông học viên mà Đâu phải ai cũng muốn treo chỗ đẹp được đâu Trăng dằn nhau đâu được Bốc thăm chứ Đúng rồi Một lớp là tầm Ừ Một lớp là tầm 25 người cho em, tả màu nước đẹp ha, nhìn nó trong Ừ Có mấy bức nhìn khá đẹp á chấm điểm thì hội đồng chấm thấy là sát với ờ, năng lực của các bạn rồi ừ thì kỹ ha rồi đi uh, li li qua các bài khác cho các bạn xem luôn mình vô đây mình mình tham quan tụi mình ờ, chụp hình các bài bài lại để lấy làm tư liệu luôn nha mấy bạn nha mấy bạn nào mà có nhu cầu ờ, sắp tới thi vô đạo mỹ thuật á thì cũng nên xem để sau này mình biết là mình sẽ được tế như thế nào bạn vẽ rất là đều tay Ừ. trời chân dung đẹp ghê á cái chân dung ông già nè nhìn phiêu giá man đây cái chân dung mà ông già mà áo xanh này nè phiêu ghê luôn màu nhìn à, tươi lắm à, cao thủ này là tên gì nhỉ Trình Trúc Như à. năm nhất hôm nay để đẹp quá năm nhất này đẹp nha đẹp đẹp đi để đề ít tài bạn đẹp để tay đi đó là màu đầu thiết kế thôi thầy coi coi đẹp trời ừ. cái này là cái này là màu nước này là hình như là tòa nhà điên hay gì á bức này nè này vẽ bối cảnh tòa nhà điên ở Đà Lạt nè không biết có đúng không ăn đi rồi ăn đi vài lần rồi thấy giống lắm mà không biết có phải thật là như vậy hay không giờ anh không có chờ em lên đó thôi sau đi mới được sao đi mới được này nè đi không ừ đậu mới đi chứ à không đậu cũng đi đúng không vip quá rồi vip pro rồi đậu chứ đậu mùa cô chờ đi rồi cô sẽ thấy lại em đẹp hơn à. cô với thầy sẽ được thấy lại của em đẹp hơn thầy ừ, thầy cũng mong mọi người đậu hết đi màu này nhìn trong ghê mình rất là thích mấy cái góc mà khai thác ừ, phong cảnh từ trên cao nhìn xuống như thế kia vì nó thấy được toàn bộ cái bối cảnh đã nhưng mà phải vẽ ra được nó mới đẹp còn nếu như mà góc chọn góc đẹp nhưng mà vẽ không ra thì nó cũng trời ơi lắm hả cái gì gái nhật đâu đâu ha đó, mấy bạn với phong cảnh là chính đó, được rồi nó coi sơ sơ những cho mấy bạn biết như thế nào Giờ mình sẽ đi qua các lớp khác ờ, đó. À, ờ, đâu để coi lại cái bài này nữa thêm một lần nữa coi bài bạn này vẽ phiêu lắm luôn nè tên đâu tên đâu ủa không có tên tên tên đây tên đây tên đây à đâu đâu ba coi tên Trần Thị Thảo Hoa Thảo Hoa rồi đi lại cho mấy bạn coi nha đi cái chỗ này nè đâu đâu à ok đi chậm chậm thôi đó cúp sắt thì à, có bức vẽ kỹ bức không nhưng mà màu nước thì vẽ rất là đầu tư bút sắc thì à, ừ, cũng được thôi bạn kia đẹp hơn mà bên này bút màu màu nước đẹp tuyệt vời cái màu phiêu quá trời cảm giác nó ra cái chất liệu màu nước màu nước dĩ nhiên là có cái kiểu vẽ kỹ nữa nhưng mà khi mà vẽ kỹ nó lại không có ra chất liệu màu nước nữa nhiều khi nó bị nhầm lẫn với các ờ, chất liệu khác ví dụ như sơn dầu hay acrylic nọ bây giờ mới để cái bài này là ghép ghép hai cái lại với nhau đâu đâu bị gặp lại thôi chứ đâu phải ghép hai cái à. Ừ, ghép thì đắp ở giữa này. ừ cũng có thể là ghép mà thôi đó là ý đồ người ta thôi được rồi đi qua có các lớp khác coi uh, lạnh như nào đó, và lớp B rồi đó lớp A coi xong rồi đó giờ qua lớp C lớp D coi thử nha ui trời ơi nắng quá em quay video ở nhà phong ở đó mà thấy đi phong sao mà lên video sau này người ta biết được phong biệt dân ờ, nắng nắng là hơi chết đó đó mấy, em thấy không bốc thăm chúng những cái chỗ mà góc ngay gần cửa nó không có bị uh, lóa Đúng không còn mà bốc thăm mà gần cửa sổ như thế này là ánh nắng chiếu vô nhìn rất là chói nó làm thay đổi đúng rồi bởi vậy cho nên nó khó chịu lắm giám khảo người ta đứng ngay cái chỗ mà nắng người ta cũng nóng nữa không có thích nhất là mấy góc giống này nè từ, từ, từ góc này đang quay nè nhìn vô cái trăng bên kia là nó bị chói á không? đen thui hết nguyên cái bức tranh của mình mặc dù vẽ rất là đẹp à, đó là tâm lý của người xem chăng ha ờ, à phi đen nè phi nè ừ phi học trò cũ mình nè à, ờ, Fidel nè cái thằng mà bữa phỏng vấn nó cô nói màu nó lạ đúng không ờ. à, à. các bạn bên này vẽ cũng rất là tốt vẽ tranh này không nhất thiết gọi là vẽ từng bức đơn đâu nha mấy bạn nha có thể mình à, vẽ nhiều bức xong mình ghép lại đúng rồi giống giống như là một cái bối cảnh rất là lớn á em muốn lấy hết cái bối cảnh đó thì em có thể vẽ nhiều bức em ghép lại ghê vậy không con không chấm thì có thể là một là là vẽ ít quá hoặc là không bài đưa không không có đưa bài cho giáo viên xem thì người ta quyết định không chấm chứ khi nếu mà không có đóng học phí thì sẽ ghi hai chữ HB lên rồi <laughs> thường á mấy bài bài bài thực tế của mấy bạn là phải khi mà giáo viên người ta yêu cầu đưa bài cho xem là phải đưa cho coi chứ không phải là có cái kiểu ờ, tự vẽ sau đó là mang lên chấm nha người ta ừ, không có chấm bài của mấy bạn đâu ờ, ừ, đúng rồi giáo viên người ta lên người ta sửa bài là phải đưa bài cho giáo viên coi không đưa là không chấm một á, là không đưa là không chấm hai á, là vẽ không đủ số lượng bài ví dụ như năm nhất ừ, bên thiết kế người ta quy định là 40 bài trong đó màu là 25 chân dung là 15 ví dụ vậy mà không vẽ đủ là người ta nhiều khi người ta cũng không chấm luôn á rồi ráng qua chứ sao giờ đi vẽ vui mà năm nhất mọi thứ nó còn nhiều cái mới lửa nó cái cái lửa nhiệt huyết á nó lớn lắm <laughs> mấy năm sau thì cái lửa nó giảm dần giống như nôn ra trường quá rồi nôn ra trường quá rồi cái lửa bắt đầu giảm dần ha à, bài các bạn bên này à, vẽ cũng khá là ok ok ha bây giờ mình sẽ đi qua cái lớp cuối cùng đó là lớp D để coi các bạn vẽ như thế nào đi mọi người ơi mọi người ơi đi thôi đi thôi đi thôi của lớp D coi lớp D vẽ như nào năm nhất này có 4 lớp ABCD Lớp D đâu ta? Lớp D đâu? Nhi? Lớp D trên lầu 10 à? À, lớp D trên lầu 10 chắc vậy quá. Ờ, sao sao dưới này? Gì nghe nghe nản. Dưới <laughs> lớp D. Sao lớp AB dưới đây mình lớp D lúc lúc một trên nóc gì? hỏi thử con. Ờ thôi được rồi, nếu ờ, lớp D mình không tìm thấy thì thôi cũng không sao đâu. Này, ờ, ừ, đây cắt lớp năm hai rồi ha. mấy bạn ơi thôi bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây mình cho các bạn xem sơ sơ là được rồi ha Đó. ok bye bye nha bye mọi người rảnh nhớ vô coi nha